các bạn thân mến chúng ta đang đi trên ờ, đường phố Buôn Mê Thuật đây là thành phố Buôn Mê Thuật nơi tôi yêu và nơi tôi ở thành phố Buôn Mê khi uh, vào mùa xuân sau Tết với ờ, tất tiết trời rất là mát mẻ đây là nơi nương rẫy của tôi ở trong cách ờ, thành phố Buôn Mê Thuột 35 cây số nằm trên khu vực thời tiết khoảng nhiêu ở khu vực Quảng Nhiêu này có một trạm đo thời tiết và được ờ, thông báo ờ, quy định trên ờ, cái bảng thời tiết thuộc huyện Cư Bằng An đất Quảng Nhiêu rất xanh tốt và rất là, là, là phù hợp với cây cà phê về mùa về mùa này các bạn lên đây sẽ thấy ờ, trải trắng xóa một màu trắng của hoa cà phê rất là đẹp rất là mượt mà rất là đẹp đấy các bạn thấy đấy đây hoa cà phê nó nở từ hôm ờ, trước rồi từ cách này ờ, hơn một ngày rồi và nước rất là khô cằn trong mấy tháng và bây giờ khi tưới nước nó vào thì với một đường nước là một hốc cây được khoảng 200 lít nước 200 lít nước trong một gốc cây cho nên là tưới xong cái khoảng 5 ngày đến một tuần là bắt đầu nó bung nó bung hoa như vậy như đây là như đây là nó bung hoa này đây là khoảng 6 ngày rồi 6 ngày nó bung hoa lúc từ, từ, từ lúc tưới đến giờ là 6 ngày rồi đây là toàn bộ dãy của gia đình nhà tôi ở phía sau tôi và phía trước mặt tôi đây từ phía trước mặt và phía sau tôi lưng tôi là toàn bộ dãy của gia đình với khoảng 5 hectare cái mùa này thì nếu mà các bạn lên môn thuật các bạn sẽ thấy rất là thích nên dãy rất là thích vì cà phê lở hoa rất là đẹp vâng toàn bộ là hoa rất là đẹp Đấy. với ờ, cái mùa này thì cái ờ, cái nước nó chịu hạn ờ, nó nó, nó là mùa hạn cho vậy mà mà cái uh, nắng quá vừa hạn vừa nắng cho nên là cái cây cà phê nó rụng lá nhiều rất là nhiều lá rụng và ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất cà phê vụ tới này khi thu hoạch sẽ, sẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy cho nên là nó có có nhiều hoa là nó thui nó không được uh, được được được lở nó lớn nó không được đẹp lắm nói chung là năng suất năm tới này sẽ có có phần là giảm sút nhưng nhìn chung thì à, chỗ được chỗ mất chăm sóc cây có một thời gian để chăm sóc cây